Xin chào toàn thể anh em Thì uh, quay trở lại cái môn chơi game tài xỉu trên điện thoại Thì uh, vừa rồi một số anh em lái xe và một số anh em làm việc tại công ty là có hỏi tôi à anh em không mang được nắp đĩa hay quân hột vào mà anh em đam mê những chơi những cái trò chơi game trên tài xỉu mà anh em thua tha rất là nhiều thì hôm nay anh em xem chú ý là theo dõi video của tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em để anh em biết được tại làm sao anh em thua thì trên đây là một cái bản game tài xỉu Đấy, tôi chuyên lập trình các bản game này thì tất cả những cái bản game này là đều có một cái điểm yếu để anh em nào biết được thì anh em hoàn toàn giành chiến thắng 100% thì anh em xem qua cái bản game này tôi sẽ test luôn cho anh em thấy là nó có hai cái chế độ thứ nhất là chế độ làm tay cái và thứ hai là chế độ làm tay con thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em thấy được cái chế độ làm tay con độ chuẩn xác của nó là 100% chứ đừng có nói là 99% cả bây giờ tôi mở ra một hai tiếng bình thường cho anh em này ví dụ như tiếng này tôi khẳng định với anh em tôi đánh tất tay về tài cho anh em xem này mở anh em xem này tiếng tiếp theo anh em này như tiếng này thì khẳng định với anh em 100 trăm về xỉu rồi mở anh em xem này tiếng tiếp theo này như tiếng này lại đánh sang tài này. mở anh em xem này tiếng tiếp theo này như tiếng này lại anh em lại đánh sang xỉu cho tôi mở anh em xem này anh em thấy cái chế độ làm tay con nó chính xác là 100% chứ đừng có nói là 99% cả thì bây giờ sẽ test cho anh em về chế độ làm tay cái khi anh em làm tay cái không biết được người ta đánh tài hay xỉu ví dụ như đây là người ta đánh về tài mà anh em muốn là mở sang xỉu tôi khẳng định với anh em 100 trăm mở là chỉ có sang xỉu thôi anh em nhìn rõ không? ví dụ như tiếng này nếu mà tôi làm tay con thì tôi sẽ đánh tài thì nếu mà mình muốn mở sang xỉu khẳng định với anh em 100 trăm anh em mở nó lại sang xỉu tiếng tiếp theo anh em này đây là chế độ làm tay à, cái nha anh em nhé ví dụ anh em làm tay cái người ta đánh tài này đánh hết tay này mở anh em xem này sang xỉu rồi tiếng tiếp theo anh em này người ta vẫn cứ đánh tài đúng không thì mở lại sang xỉu cho anh em này anh em xem qua cái video này mà anh em thấy được tại làm sao anh em lại thua thì anh em mà không hiểu chỗ nào trên tất cả các bản game như game tài xỉu game bầu cua hoặc là game sóc đĩa anh em thua tha nhiều quá anh em gọi trực tiếp vào cái số điện thoại hiển thị trên màn hình tôi sẽ tư vấn và chia sẻ cho anh em tại làm sao anh em lại thua thì tôi có cơ sở tại bến xe miền đông sài gòn anh em nào gần có thể lên trực tiếp tôi sẽ chia sẻ cho anh em để thấy được là những cái trò chơi như thế này thì hoàn toàn là cái độ chuẩn xác của những người mà biết được cái điểm yếu của những cái bản game này là người ta thắng tuyệt đối 100% người ta cho anh em ăn tiếng nào anh em biết tiếng đấy, đấy tôi kỷ niệm anh em một tiếng này làm tay tay con này tôi đánh tất tay về tài mở ra khẳng định với anh em 100% về tài này đấy. ví dụ như tiếng này mà người ta đánh tài mà tôi mở khẳng định với anh em 100 chỉ có ra xỉu rồi đấy là làm tay tay cái nhá thì anh em lưu cái số điện thoại của tôi hoặc kết bạn qua Zalo